Top micro rồi, tới top sau kẹt luôn đi anh Hi, mình là Trường đến từ Bell Studio Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình studio Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái sao kẹt rẻ nhất hiện nay ờ, là một con H9 và một con K300 Giá của con H9 là 580.000 và K300 là 750.000 Thì hai con sao kẹt này nó giúp ích gì được cho mình trong quá trình mình livestream thì hai con này có những tính năng uh, tiếng vang nè uh, tiếng cười vỗ tay để giúp ích trong cái quá trình mà mình livestream mình làm việc uh, như các app như là Bigo nè TikTok hay là Facebook đấy thì uh, những con này uh, chỉ cần uh, mỗi lần mà mình livestream mình chỉ cần cắm dây mic cho tay nghe vào rồi uh, dây livestream hai con sao gạt này nó sẽ phù hợp với những mic như là AT100 uh, BM900 hoặc là AMI BM900 thì nó sẽ phù hợp thì ngoài ra nó còn có thể kết nối với uh, mic 48V thì khi mà muốn sử dụng mic 48V thì mình phải còn thêm nguồn phantom nữa thì lúc đó dây nó hơi uh, ờ, ờ, lộng cộm ha chung quy lại hai con sao cạc này giá rất là mềm nếu như các bạn uh, không có kinh phí uh, các bạn có thể sử dụng với con uh, sao cạc này mình có thể cắm cái tai nghe mà có microphone cắm trực tiếp vào trong cái sao kẹt này thì mình có thể sử dụng cái microphone hát trực tiếp à, thì nó rất là tiện lợi và ngoài ra thì nó sẽ có rất là nhiều hiệu ứng trong quá trình mà mình livestream nếu như các bạn đang phân vân không biết chọn hai con sao kẹt này thì hãy đến Beo Studio để được trải nghiệm hai con sao kẹt này thực tế và mình có thể là lựa chọn à, một trong hai em để sử dụng trong quá trình mình livestream và đây là hai con sao kẹt quốc dân thì các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi thì à, con K10 đang có giá bán là 1 triệu đồng tại BO Studio và con Icon Zbox Pro đang có giá bán là 1 triệu 9 các bạn có thể thấy hai con sơ cạc này nó sẽ à, tập trung về phần âm thanh nhiều hơn so với con H9 và con K300 thì họ sẽ à, loại bỏ đi cái phần tiếng cười không còn tiếng cười nữa nhưng mà họ lại tập trung vào chế độ vang và phát cái chất lượng âm thanh của input đầu vào để cho nó lấy tín hiệu mic nó tốt hơn và âm thanh livestream của mình ra công suất nó đạt hiệu quả hơn đó. thì đối với con K10 ờ, nó sẽ trên con K10 này nó sẽ có 16 chế độ vang thì mình có thể là thay đổi và mình ờ, lựa chọn những cái ờ, chế độ effect mà mình phù hợp với lại thể loại nhạc mà mình hát ở bên cạnh đó thì nó sẽ có bốn chế độ ở trên cái K10 này thì chế độ MC nè chế độ nghe nhạc chế độ chat chế độ dùng để hát thì mình có thể sử dụng trong quá trình mà mình livestream thì uh, có thể là kết hợp uh, dùng để stream game này uh, ờ, cài phần mềm autotune để hát à, âm thanh nó sẽ tốt hơn rồi tiếp theo là con icon Gbox Pro nó sẽ có hai input mix để mình sử dụng cho hát song ca hai người được luôn hai tai nghe và ngoài ra thì cái chế độ vang của nó đa dạng hơn và nhiều hơn thì nó có tới 72 chế độ vang thì mình có sự lựa chọn rất là nhiều đó, về tính năng và phần âm thanh à, khi mình hát nó cũng rất là tốt và khi out ra cái à, livestream thì cũng rất là ờ, ok luôn này mình có thể sử dụng cho uh, mình livestream tất cả trên mọi nền tảng như là Facebook, TikTok hoặc là Bigo thì uh, hoặc là mình có thể là live uh, game đó mình có thể podcast cũng được luôn nếu như cả phần mềm mình có thể thu âm lại tín hiệu cũng được ờ, đối với giá tầm trung như thế này đối với con K10 thì mình nên kết hợp với những mic là AT100 BM900 hoặc là AMI BM900 thì nó là sao kẹt khi mà kết nối với lại à, máy vi tính thì nó sử dụng điện 5V ha còn Icon Gbox Pro này nó có nguồn 48V riêng thì mình khi mà cắm ổ điện nó cấp nguồn thì mình sử dụng được microphone condenser 48V mình có thể kết hợp những microphone như là K200 nè uh, AKG B120 rồi uh, à, AT2020 là những microphone condenser ha và đây là nhân vật cuối của chúng ta con này là mixer Yamaha AG03 à, ờ, đến từ Nhật và được made in tại Indonesia thì con này uh, theo cái ờ, hãng Yamaha thì các bạn cũng đã biết uh, hàng rất là tốt rồi và uh, âm thanh à, thì con này mình dùng cho livestream nè podcast nè thu âm hoặc là hát karaoke tại nhà thì có giá đang bán là 3 triệu rưỡi tại Bell Studio thì con này có thể kết hợp được với những uh, microphone condenser nè microphone dynamic uh, ví dụ như là K200 uh, AT2020 hoặc là B220 của AKG thì ở trên này mình có thể uh, cắm một input mid vào trên này à, và ở trên này nó có fader mình có thể uh, tăng giảm cái gain âm lượng đầu vào của cái microphone ở trên này à, thì ngoài ra mình có thể cắm được nhạc cụ vào trong cái uh, mixer này tăng giảm âm lượng ở đây luôn à, thì ngoài ra nó sẽ có hai cái cổng monitor của tai nghe và loa thì mình có thể kiểm soát được âm thanh trong cái lúc mà mình sử dụng con AG03 này Ok, thì chung quy lại mình đã giới thiệu cho các bạn năm dòng sao kẹt uh, dùng để thu âm hoặc là livestream thì mình sẽ uh, sử dụng con H9 và K300 này dùng với mục đích là dùng để livestream hát hò à, uh, thì uh, tiếp theo có con K10 và Icon thì mình có thể là cài thêm phần mềm Autotune để nó bổ trợ thêm giọng hát cho mình nó tốt hơn về mặt âm thanh đó còn các bạn nếu như muốn sử dụng nhiều cái tính năng nhiều hơn hoặc là hát karaoke uh, qua loa thì có thể lấy con Mixer AG03 này thì nó sẽ sử dụng được rất là nhiều tính năng ờ, như là live stream, có thể là thu âm, podcast. Nếu như các bạn muốn test sản phẩm thì có thể đến BO Studio để được trải nghiệm các con sao kẹt này. Các bạn muốn mua hàng và biết thêm chi tiết hãy liên hệ đến số điện thoại 0926 464549 hoặc là trang web bostudio.vn. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.